Nhận định, dự đoán tỷ số và soi kèo trận bóng đá giữa Singapore và Myanmar diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 12 trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2022. Myanmar đã ra trận trong khi đây là màn chào sân của Singapore tại AFF Cup 2022. dưới mộ điệu đang chờ đợi sư tử Singapore sẽ gầm vang như thế nào trong hành trình đầy tham vọng ở giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Trong lịch sử thì bóng đá Myanmar đã từng thuộc diện mạnh ở khu vực Đông Nam Á thậm chí là của cả châu lục. Tuy nhiên thì giai đoạn đó cách đây đã quá lâu, từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Giờ đây, Myanmar chỉ thuộc diện trung bình ở khu vực và rõ ràng là so với Singapore thì họ có phần lép vế hơn. Cho dù phải thất bại trước Malaysia, nhưng Myanmar đã chơi tốt hơn là so với kỳ vọng khi đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đoàn quân của ông Kim Pangon. Thất bại với tỷ số tối thiểu ngay trên sân nhà trước Malaysia đã khiến cho cánh cửa vào bán kết của Myanmar hẹp đi rất nhiều. Nên nhớ rằng ở bảng B còn có tuyển Việt Nam, đối thủ được đánh giá trên cơ hoàn toàn so với Myanmar. Trận cầu với Singapore vì thế sẽ trở nên cực kỳ quan trọng đối với Myanmar. Tuy nhiên thì cuộc chiến này Myanmar phải chơi trên sân của đối phương mà Singapore lại đang có thể lực sung mãn do chưa phải thi đấu là trận trước. Cũng vì vậy mà nhà cái đánh giá Singapore cao hơn nhiều ở màn đụng độ này. Có thể thấy rằng là Myanmar đã thể hiện lối chơi tấn công nhanh. Các cầu thủ có kỹ thuật và hiểu ý gắn kết với nhau do được gắn kết cùng nhau ở thời gian dài. Hạn chế của đoàn quân ông Antoine Hay đó là các phương án tiếp cận khung thành của Malaysia khi chủ yếu là bài lật cánh đánh biên. Những đường căng ngang vào trong lại vừa tầm đối với các hậu vệ của Malaysia cho nên dễ dàng bị hóa giải. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng là Myanmar đã thiếu đi những cầu thủ có khả năng đột biến và tận dụng được cơ hội để có thể chuyển hóa những pha sóng gió thành bàn thắng. Ngay cả khi được hưởng 11 mét, nhưng Myanmar vẫn không thể ghi bàn, cho thấy được khả năng dứt điểm là có vấn đề. Hơn hết, thất bại đó buộc thầy trò ông Antoine Hay phải nỗ lực hơn nữa trong chuyến làm khách trên sân Singapore. Phải thắng dường như là mệnh lệnh, bởi vì nếu không bỏ tối trọn vẹn 3 điểm thì nguy cơ là Myanmar bị loại rất là lớn. Tuy nhiên, thắng Singapore ở ngay đảo quốc sư tử không phải là dễ đối với Myanmar. Ở phía bên kia, Singapore lại tỏ ra khá âm thầm trong hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Không có nhiều thông tin về đội tuyển này được tung ra cho đến thời điểm trước trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng không khó để đánh giá được sức mạnh của đội tuyển này khi họ vẫn giữ được bộ khung ổn định từ AFF Cup 2020. Hiện tại, đội chủ nhà đang gặp khó khi hai trụ cột là Iskan Fandi và Adam phải chia tay AFF Cup 2022 ngay trước giờ khai cuộc do bị chấn thương. Dẫu vậy thì Myanmar vẫn không phải là đối thủ quá lớn để những khó khăn đó có thể tác động lớn đến chất lượng màn trình diễn của Singapore ở trận mở màn này. Trận này được chơi ở trên sân nhà, được sự ủng hộ của khán giả nhà. Huấn luyện viên Takayuki Nishigaya tin tưởng rằng Singapore sẽ đủ sức để đánh bại cả những đối thủ mạnh nhất ở AFF Cup 2022 một khi các cầu thủ đồng lòng siết tay nhau. Vì thế mà trận đấu với Myanmar là cơ hội để Singapore thể hiện sự tự tin đó Xét về phương tiện chuyên môn, đội chủ nhà được đánh giá là nhỉnh hơn. Cho dù mất Iskan và Adam, nhưng Singapore vẫn còn đó những cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt. Có thể kể đến như là thủ môn kỳ cựu Hassan Sunni, tiền vệ đội trưởng lão luyện Harris Harun, tiền vệ nhập tịch Song Uyong hay là tiền đạo Rami. Vấn đề còn lại của Singapore, vấn đề còn lại của Singapore đó là tài ứng biến của ông Takayuki Nishigaya. Nếu như vị chiến lược gia này thể hiện được tài cầm quân như là người đồng hương tiền nhiệm Yoshida, thì Singapore hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Myanmar. Về phong độ của Singapore Vị thế của Singapore ở Đông Nam Á có lẽ là chỉ xếp sau hai anh lớn đó là Thái Lan và Việt Nam. Ở Kiev Cup gần nhất, họ cũng vào đến bán kết trước khi chịu thua Indonesia ở hiệp phụ. Sở hữu một đội hình chất lượng và cái tên Fandi Amas trên hàng công Lối chơi tấn công biên là thứ vũ khí rất lợi hại của Singapore. Thậm chí họ vừa vùi dập Myanmar với tỷ số là 6-2 tại vòng loại Asian Cup trong thế trận hoàn toàn vượt trội. Không những thế thì đoàn quân của huấn luyện viên Nishigaya còn có màn chạy đà hoàn hảo khi đánh bại tuyển Maldives với tỷ số là 3-1. Đẳng cấp quá khác biệt, chiến thắng tương bừng là mục tiêu trong tầm tay của những chú sư tử. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, tuyển Singapore đang giữ vị trí thứ 160 nhưng hiện tại thì phong độ của đội bóng xứ đảo quốc lại đang khá bất ổn. Trong 10 trận vừa qua, họ thắng 4 trận, hòa 2 trận và cũng để thua 4 trận. Kuwait, Kyrgyzstan, Việt Nam và Tajikistan là 4 đội đã đánh bại Singapore. Ở sân nhà, Singapore lại thi đấu khá ổn khi bất bại ở 7 trên 8 trận tiếp khách mới nhất. Trong đó, họ thắng 6 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Về phong độ của Myanmar, Phong độ tại AF Cup của Myanmar là quá tệ hại. 6 trận liên tiếp đều là những thất bại tan nát. Bất ổn về chính trị cũng khiến bóng đá Myanmar gần như là không thể phát triển, thậm chí đã tụt lại khá xa so với khu vực. Thực tế nhìn vào màn trình diễn tại AF Cup 2021 có thể thấy rõ được trình độ của thầy trò ông Anton Hay. Ba thất bại sau 4 trận vòng bảng cùng với 10 lần vào lưới nhật bóng là những thống kê tệ hại. Thất vọng nhất đó là hai trận thua toàn diện 0-3 trước Singapore và 2-3 trước Philippines. Lối chơi lỏng lẻo trong khi kinh nghiệm thi đấu quốc tế lại quá hạn chế. Ở vòng loại cúp châu Á vừa rồi, Myanmar thậm chí là trắng tay hoàn toàn và nhận trung bình là 4 bàn thua mỗi trận. Đối đầu với Singapore lúc này, cơn ác mộng hoàn toàn có thể lặp lại. Tuyển Myanmar đã thua 0-1 ở trận đầu gia quân tại AFF Cup 2022 khi đối đầu Malaysia. Đó là một thất bại đáng tiếc khi họ là đội chơi hay hơn trong phần lớn thời gian trận đấu đây cũng là thất bại thứ 9 trong 10 lần ra sân mới nhất của Myanmar. Phong độ của họ đang ở mức tệ nhất trong nhiều năm qua. Cũng vì vậy mà hiện tại thì Myanmar đã rơi xuống vị trí thứ 158 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Sự chênh lệch giữa Singapore và Myanmar cũng dần được thấy rõ qua những lần đối đầu gần đây. Theo đó thì cả hai cuộc chạm trán mới nhất, Singapore đều thắng đậm Myanmar với cách biệt tối thiểu là 3 bàn. Đặc biệt là trong bối cảnh Myanmar ngày càng tụt lại so với khu vực. Singapore nắm quá nhiều lợi thế để có thể đem về 3 điểm trọn vẹn. Những thống kê đáng chú ý của Singapore và Myanmar Singapore đã thắng 7, hòa 2 và chỉ thua một trận trong 10 lần gặp Myanmar gần nhất. Singapore đã giành 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua ở 10 trận mới đây. Họ thắng 7, hòa 1 và thua 2 kèo châu Á trong 10 trận đấu nói trên. 8 trận vừa qua của Singapore có 3 trận ra tài và 4 trận về xỉu. Myanmar thua 9, hòa một trận trong 10 lần ra sân mới nhất. Theo châu Á thì họ có 5 lần thắng kèo và 5 lần thua kèo trong 10 kèo châu Á vừa qua. Chỉ có 2 trên 8 trận vừa qua của Myanmar về xỉu. Về đội hình dự kiến của hai đội. Đội tuyển Singapore, các cầu thủ dự kiến Hassan, Amirun, Ifan, Joshua, Narun, Stewart, Harris, Harun, Hami Sahin, Song Ujong, Ramli và Sawan. Đội tuyển Myanmar, các cầu thủ dự kiến Jinfio, Nanda Kiaf, Hein Chet Aung, Jinrin, Mintu, Mino, Mo Aung, Muang Rin, Quang Man, Thila Chet Aung. Soi kèo châu Á ở trong cả hai lần chạm mặt đội bóng đến từ thành phố vườn gần nhất, Myanmar đều nhận thất bại với cách biệt tỷ số là trên 3 bàn. Bước vào trận này, Singapore đang được các nhà cái đánh giá khá cao qua kèo chấp là âm 1, 1.5. Thống kê trong 10 lần gặp Myanmar gần nhất, Singapore đã thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1. Phong độ hiện tại của hai đội cũng là rất chênh lệch. Singapore đã thắng 7 và chỉ thua 2 trên 10 kèo châu Á mới nhất. Myanmar lại thua 9 trên 10 trận gần nhất theo chuyên môn và thua 5 trên 10 kèo châu Á vừa qua. Vì vậy, cửa trên của chủ nhà Singapore là lựa chọn hợp lý hơn cho nhà đầu tư. Các chuyên gia khuyên lựa chọn Singapore. Soi kèo tài xỉu Trong lần đối đầu với Myanmar gần nhất thì Singapore đã dễ dàng chiến thắng khi ghi tới 6 bàn vào lưới của đội bóng này. Trước những đội bóng chiếu dưới thì họ luôn cho thấy khả năng tấn công ấn tượng. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Antoine Hay buộc phải có điểm ở trận đấu này nếu muốn tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng đi tiếp. Do đó, một trận cầu bùng nổ bàn thắng là điều mà người hâm mộ có thể mong chờ. Với mức kèo tài xỉu là 2.5 trên 3 mà nhà cái đưa ra hiện vẫn đang được giữ nguyên. Singapore và Myanmar đã tạo ra 5 kèo tài trong 6 lần đối đầu mới nhất. Hiện tại thì Singapore cũng chơi không quá chặt chẽ khi chỉ có 2 trận về xỉu ở 6 lần ra quân mới nhất. Myanmar cũng có 5 trận nổ tài trong 8 lần ra sân vừa qua. Hai đội thường có thói quen là chơi đôi công khi đối đầu với nhau trước đây. Do đó, cửa tài sẽ là lựa chọn đầu tư đáng tin cậy hơn ở trận này. Các chuyên gia khuyên nên chọn tài. Soi kèo hiệp 1 Với lối chơi thiếu chiều sâu của Myanmar đang không được lòng giới đầu tư ở những trận đấu vừa qua. Theo đó, đội bóng này đã bị đánh phổ đầu ở hiệp 1